sinh còn nàng tỉnh đi điên mà mua anh tăng vàng tăng của riêng ta nhưng chỉ bán cho nàng tăng trong tư của hàng mạc tử dù khuyết hay tròn dù đục hay trong nếu mấy đêm rồi nàng ngồi đếm sao băng

giờ nó lại lại vô vô cái lối khác chứ giờ để khoảng nào cho nó anh anh, anh ghé là anh hai anh dạo theo à ờ, rồi rồi không theo anh chơi ờ, gì vậy bạn ừ Ừ, anh hai mà cứ mới vô nghề phải không? Ừ. Mới nghề về đờn vậy thôi chứ. Có giật lại, giật lại. Giật lại, giật lại. Giật lại. Bỏ mấy dạ, mươi, Bây giờ ca lại bản cái ờ, tình anh bắn chói đi. Rồi rồi rồi. Ừ. chiếu cà mau nhuộm màu tươi thắm công tôi cực lắm mưa nắng dài dầu chiếu này tôi chẳng bán đâu tìm cô không gặp họ tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm kia chiếu cà mau đã cắm sào trên bờ kinh ngã bài sao cô gái năm xưa chẳng thấy ra chào Vỗ tay bước Xịn lên bước Ở trường cô đã qua kính tử năm nào Tôi dắt đôi chiếc bông từ dưới ghe lên sớm dậy Chiếc áo nhuộm bồng đa lắm tấm giọt Bữa nào chú Mẫn chở chiếc xe về nha con chơi nha Nhà của dân tình trong gió lạnh chiều đông mộng quay dạo tuyến nguyệt cầm như gieo vào lòng tôi một nỗi buồn thế thầm yeah. Ồ, dữ dằn vậy ta đờn dữ vậy ta thầy đờn là cũng dữ à cô đã đặt đôi chiếu bông bề dài hai thước có lẽ để điểm tô ở chốn loan phòng hôm nay cô đã quên tôi dạ. đi cất bước theo chồng cô ơi đôi chiếu bông này tự tay tôi dệt lấy tôi đã lựa từng cọng lát sợi dây nhưng khi tôi đến nơi thì tôi đã bỏ nhà qua sang xứ khác Tôi đứng trước cổng giường xưa với nỗi buồn mang mát Còn đôi chiếu này tôi biết tặng cho ai yeah chị nay ừ. không có trực ờ, ờ, về nhưng mà tiếp bên này, anh hai tiếp bên hai tiếp tiếp tiếp thôi thôi lát hồi đợn nó không có hay thôi tôi chưa hết bản mình nói gì vậy giờ giờ con nói nhậu đi chưa hết bản rồi tao quay chưa phim hết ừ, phim mà còn tập cuối còn tập cuối mà nói gì nữa ừ chưa ờ, bây giờ bị một lát tôi ôn vườn á rồi rồi rồi cho chơi đi chưa rồi rồi rồi còn tập cuối anh anh đấy rồi dạ, giờ ca con nào nữa tiếp luôn tình nó muốn xíu luôn hả tình tặng trai rồi đó tới tặng cho ai khi hỏi lại sớm gì tôi mới biết cô đã theo chồng được bốn trăm ta mà họ đành đón bỏ nhà đi khác nhẫn là nhẫn là nhẫn tôi chết đôi chứ bông mà cõi lòng tan nát bước chân đi như thể xác không đến cả tâm can người ta đã có nói rồi chiếu chẳng đau ấm bằng người tình chung để mà giác đập chiếu bông chờ đợi đi nữa ổn công đời chờ quay quay cũng uống gần uống nhát luôn kìa Ủa đang cao theo con Tiếp tiếp Khuya đêm nay ngồi chờ đợi nước lớn nỗi buồn đau Cứ canh canh bên lòng Tôi thấy đời tôi sao lạnh lẽo gom cùng bàn chiêu để tô điểm lon phòng cho những gái còn xuân đến khi họ cất bước sang ngang lại trong một lời hỏi han từ cha thôi kìa cơ cho đến đôi chứ bông tôi đã bỏ công ngồi dệt mấy ngày đêm lòng ra mà nay cũng còn nằm ra dưới đáy khoan thiều ngọn gió đông ơi đừng thổi nữa lòng tôi lạnh lắm gió đông ơi tôi nấu xào tôi chiếu trôi xuôi lòng nặng chịu một nỗi sầu tay tay tôi ngồi yên sao lấy đôi mắt vẫn hướng về nẻo cũ vườn xưa hỡi ơi con sông hụng hiệp chảy ra bãi nhà lệ của tôi cũng lại láng muôn dòng có ai biết được tấm lòng của tôi với cô gái mỹ miều trên kinh ngã bài sông sâu bên là bên bồi hai bên là hết tầng lòng <laughs> yeah quá dữ quá dữ